Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Lên. Thì uh, do cái tình hình dịch bệnh ờ, dịch bệnh tăng cao như thế này thì uh, cái việc mà sản xuất uh, thức ăn gia súc gia cầm để chăn nuôi thực hiện trong quá trình chăn nuôi ngay tại nhà thì uh, uh, cực kỳ cấp thiết cho bà con để tránh cái trường hợp uh, uh, đi ra đường khi không cần thiết. Đấy, thì bà con uh, đang có nhu cầu để mua những cái máy như thế này máy vừa xay vừa nghiền đa năng luôn thì bà con uh, có thể tận dụng được uh, bất cứ cái loại nguyên liệu gì ngay tại nhà như uh, uh, cỏ voi uh, chuối uh, ngô khoai sắn uh, rồi là hạt ngô cũng có thể bằm nghiền trong uh, con máy này luôn thì toàn bộ là ốc cũng như là các thứ gì bà con có thể uh, bằm nghiền bằm nhuyễn trực tiếp cho gà vịt hoặc có thể là trộn đều lên đấy đủ để pha pha trộn tỷ lệ dinh dưỡng cho uh, vật nuôi chăn nuôi của mình nó tốt hơn thì đây bên điện máy cường lên hôm nay xin giới thiệu đến cho bà con cái máy băm nghiền đa năng uh, chạy motor 2 kg 2 lại mua là bầu nghiền bằng inox cũng như là máy thì được thiết kế ờ, từ hai nguyên liệu chính thứ nhất là ờ, inox không rỉ cũng như là thép cao cấp thì là tránh cái trường ờ, nó sẽ hạn chế được cái về việc han rỉ cho bà con Đấy, thứ nhất là tuổi thọ của máy nó sử dụng được lâu hơn cũng như là bà con sử dụng thì đối với cái phần bầu nghiền thì nó sẽ sạch sẽ hơn đấy giúp cho vật nuôi có cái cái cái thức ăn chế chế biến cho vật nuôi nó kho nó an toàn hơn cũng như là đảm bảo được sức khỏe cho vật nuôi đây thì là máy được ờ, thiết kế ờ, thứ nhất là có hai phần chính ba phần chính đấy một là cái phần ờ, bầu nghiền này cũng như là cũng như là phần bao gồm cả phần máng để để nguyên vật liệu luôn còn ngay bên dưới này là cái phần đế này cũng như là cái phần chân đế này đấy, còn đây là cái phần motor của nó đây máy thì sử dụng motor 2 kỳ 2 này của toàn phát này đây thì ở đây thì máy động cơ nó đặt ngược nên là hơi khó nhìn Đấy, motor 2 kỳ 2 này, công suất là 3 3 ngựa này, 3 HP này. Tốc độ vòng quay là 2900 vòng một phút này. Đấy, motor sản xuất vào năm 2021 luôn, motor mới hoàn toàn cho bà con luôn. Đấy, motor dây đồng. Hầu như motor toàn phát thì bà con chỉ cần nhìn qua là mình có thể thấy rõ được uh, chất lượng của motor. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy thì máy sử dụng uh, ờ, buli đôi, buli đôi hai dây cu loa. Đấy thiết kế là uh, động cơ rời, motor rời. Đấy nằm ngay lật ở phía bên một bên máy như thế này. Đấy, thiết kế là được uh, đây được chạy ờ, dòng qua dây cu loa như thế này Đấy. hai bu ly này thì ờ, có đường kính bằng nhau Đấy, đảm bảo được cái tốc độ vòng quay cũng như là tốc độ nghiền bắp nghiền ở trong cái phần guồng uh, nghiền này là uh, có tốc độ nhanh hơn cũng như là sử dụng nó uh, khi bà con bầm bầm duyến thì nó sẽ nghiền mịn hơn Đấy, tốc độ 2008 một vòng một phút Đấy, quay cực kỳ nhanh luôn lại còn máy thì uh, chân đế này đây giới thiệu ờ, từ dưới giới thiệu lên cho bà con đây là phần motor này phần truyền động này còn đây là phần chân đế này đấy, chân đế thì ờ, có một tấm bàn đỡ như thế này đấy, tác dụng cái tấm bàn đỡ này thứ nhất là bà con ờ, bỏ cái nguyên liệu của mình ở đây cũng được xong rồi mình trực tiếp mình bỏ cái phần nguyên liệu nghiền cũng như là nguyên liệu thái vào đây hoặc là cái phần chân đế này cũng có thể sử dụng khi mà bà con thái chuối thì có những cái chuối nó cao hoặc là nó dài thì bà con có thể trực tiếp đứng ở đây đứng lên đây để à, cầm cái thân chuối để nó phù hợp với chiều cao của nó tại vì là khi máy đặt đứng thì cũng có cái cái chiều cao khá là cao so với là là là, là bà con đấy là nó rơi khoảng độ 1 mét à, trên 1 mét khoảng độ 1 mét 2 thì là nó khá là cao so với là chiều cao bình thường của bà con nên suy ra là mình có thể à, trực tiếp đứng ở trên à, phần máy này để trực tiếp thái những cái thân chuối nó dài khoảng độ một mét hoặc là một mét hai gì đấy những cái thân chuối dài Đấy, còn uh, chân đế này là được làm bằng uh, những cái thép thép ống như thế này đây được sơn tuyến điện này nước sơn cực kỳ mịn và cực kỳ tơn luôn này đây cực kỳ tơn luôn nước sơn lì nên suy ra là nó ít bị ăn mòn cũng như là chống cái việc ăn mòn cho bà con đây còn uh, dưới chân thì có những cái phần uh, đế cao su mút cao su như thế này thì uh, thứ nhất là nó tránh cái việc uh, rò rỉ điện và thứ hai là nó đặt ở những cái uh, uh, bề mặt mà trơn trượt nó có độ bám độ bám hơn đấy máy nó được uh, vững chắc hơn khi bà con sử dụng còn đây bên này thì có hai cái phần ờ, ốc để ờ, bà con ờ, tăng giảm dây cu loa này Đấy, khi nào mà sử dụng thời gian lâu dài nó bị mòn đi à, nó bị uh, trùng dây cu loa đi thì bà con có thể nới hai con ốc hai bên này đây đây một con này. đây một con để bà con tăng giảm cái phần dây cu loa này Đấy, xong phần đế cũng như là phần uh, truyền động motor rồi thì đến cái phần quan trọng nhất là cái phần uh, uh, bầu nghiền cũng như là cái phần uh, để bà con đổ nguyên liệu vào Đấy, trước hết là giới thiệu đến cho bà con cái phần đổ nguyên liệu vào thì máy nó tổng hợp ba chức năng thứ nhất là thái thứ hai là nghiền đấy và cũng như là xay mịn đấy, thì đây là cái phần à, để bà con à, đổ cái à, nguyên liệu vào như kiểu ngô này hoặc là những loại hạt đấy đổ vào đây và trực tiếp mà, mà mở cái lưu lượng hạt xuống như thế này đây nếu như cảm thấy mà lưu lượng hạt xuống nó nhanh quá nó không được mịn thì bà con có thể hạn chế lại Đấy, hoặc là mở ra hết cỡ để máy nó quay nhanh hơn thì bà con xay ờ, những cái hạt mà nó cần có cái độ mịn nhất định thì có thể cho nguyên liệu nó xuống chậm để trực tiếp nó bầm mịn ờ, được ờ, chậm hơn thì nó được ký hơn còn nếu như mà bà con có nhu cầu mà mình không cần mịn lắm mình cần thô thô thì có thể mở nguyên liệu cái đường xuống này nó có cái lưu lượng xuống nhiều thì nó sẽ ra những nguyên liệu thô thì tốc độ xay của nó sẽ nhanh hơn Ờ, công suất của toàn bộ cái máy này nó khoảng từ 50 đến 400 ờ, kg một giờ Đấy, nếu như bà con thái chuối hoặc là ờ, nghiền không không cần quá nhỏ thì nó có thể lên lên tới 400 kg một giờ còn nếu như mà bà con cần mà bằm mịn thái mịn hoặc là là xay nghiền nhỏ xay ốc các thứ thì nó có thể khoảng độ từ 50 50 kg đấy thì là nó có cái đường vào như thế này để bà con sử dụng còn bên này nó có một cái đường ống đây một cái đường ống trụ nó dán ờ, từ trên này xuống tận dưới này luôn thì cái này là bà con có thể trực tiếp để thái sắn hoặc là thái những cái uh, cái nguyên liệu nó có có hình hình trụ như sắn hoặc là những cái thân ờ, cây chuối nó nhỏ uh, hoặc là những cái phần thân cây nó dài thì có thể nhét trực tiếp vào đây thì nó sẽ tiện hơn còn nếu mà khi bà con thái những cái thân chuối mà nó có những cái đường kính nó lớn nó khoảng độ từ 10 đến 10, 15 cm thì bà con có thể trực tiếp nhấc cái phần nắp này ra đây nhấc cái phần nắp này ra mình cắt bỏ đi thì bên trong này đây thì à, bà con nhét vào đây trực tiếp vào đây luôn cũng như là thái bầm cỏ hoặc là thái những cái à, những kiểu mà rau muống thì mình bỏ cả bó vào đây rau bèo đấy trực tiếp từ đây nhìn xuống thì bà có thể thấy được à, hệ thống dao của máy này đấy, máy thì gồm hai dao một dao lớn với là hai dao nhỏ ở phía dưới thì lát nữa tôi sẽ tháo ra để bà con cùng xem luôn thì đây xung quanh máy thì nó có ba cái phần khóa gài như thế này cân đối ở ba ba phía cách nhau 120 độ Đấy, làm cực kỳ à, thứ nhất là có cái độ chính xác của nó cao Đấy, thì khi bà con sử dụng mà muốn uh, vệ sinh máy cũng như là là là, là uh, tháo ra để uh, kiểm tra dao uh, các thứ uh, hoặc là mình có thể mài dao qua khi mà nó mòn thì trực tiếp tháo ba con nóc ba uh, bên này đây ba cái đây trực tiếp nhấc hẳn cái nắp này ra đấy thì uh, đây đây là đây là cái phần ờ, phần ờ, bồng nghiền của nó này có đường kính nó rơi vào độ uh, 30 cm đấy cũng khá là rộng 30 đến 35 cm đấy toàn bộ đã được ờ, chế tác bằng inox hết đấy đảm bảo được cái thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm thì tránh cái việc mà máy nó bị han rỉ thì thức ăn của vật nuôi thì nó cũng bị lấn cái phần sắt trong đấy thì nó không tốt cho vật nuôi để bà con sử dụng thì nó sẽ yên tâm hơn cũng như là vệ sinh nó dễ dàng hơn khi bà con sử dụng xong thì mình có thể uh, lấy nước xịt trực tiếp vào đây đấy, xịt qua cho nó máy nó sạch sẽ đi trước khi bảo quản đấy, còn máy thì nó có một dao ờ, thái thô ở phía trên này đây một cái dao ờ, sơ chế qua tức là khi mà bà con đút cái phần thân chuối hoặc là những cái phần mà mà nguyên liệu nó dài thì tôi sẽ có một cái dao này dao sơ chế trước nó thái nó bằm phần khúc từng khúc từng khúc ngắn và trực tiếp khi mà nó đã rơi xuống phần đáy này sẽ có hai cái dao thái thái lại tức là nó sẽ bằm nghiền hai cái dao phía dưới là có chức năng bọc nghiền cũng như là thái mịn thái thô là ngay ngay ở bên dưới này luôn Đấy. thì là tất cả những cái máy là được thiết kế ờ, cái phần uh, bầu nghiền này nó được thiết kế theo phần uh, kiểu thoái thoái xuống kiểu hình bên trên miệng người to còn phần đáy thì nhỏ thì nó sẽ có kiểu hồng hình lọc chảo thì toàn bộ những nguyên liệu nó sẽ hướng được ở ngay phía, nó sẽ chảy vào ngay phía bên dưới dưới máy thì nó sẽ đảm bảo được cái việc mà bằng nó đều hơn Đấy, toàn bộ được chế tác bằng inox hết đây đây còn gần đây là cái phần ờ, nắp của nó này đấy thì ờ, thiết kế ờ, ngay bên dưới nắp như thế này là bà con được toàn bộ được gấp mép hết này đây những cái phần này được gấp mép vào thì tránh được cái trường hợp là các nguyên liệu đã bị bán ra này như kiểu mà khi bà con nghiền ngô hoặc là uh, nghiền những cái nguyên liệu mà ràng bột thì uh, tránh cái việc mà bột đó bị hao tổn trong quá trình uh, sử dụng để nó bị bắn ra thì uh, đây trực tiếp đây những phần nắp này được cực kỳ tỉ mỉ này để được hàn gấp mép vào đấy cũng như là những cái phần ờ, cửa nạp này nó không phải là khi bà con ấp xuống là nó uh, cái phần nắp nó đến đây đâu mà làm nó thiết kế nó dư ra khoảng từng này đây cũng như là cái phần ờ, thái ống này nó dư ra khoảng từng này thì nó sẽ trực tiếp uh, ngay vào sát cái phần lưới dao này luôn thì khi bà con sử dụng là nó có cái điểm tì đấy, khi mà nó chém như thế này thì những cái thân chuối nó sẽ có cái điểm tì vào đây đấy để uh, nó trực tiếp thái nó hiệu quả hơn đấy, hiệu quả nó cao hơn còn đây là cái phần uh, đầu ra của nó này Đấy, đầu ra của nó thì nó có thể thay đổi được thì bà con khi mà sử dụng nó muốn thô hoặc là như thế nào đấy muốn mịn hoặc là khi mà sử dụng bà con thái à, thái chuối thái bèo đấy thì à, bà con trực tiếp tháo cái phần à, nắp này ra đấy cái này là bà con khi sử dụng để nghiền bột này thì mình gắn vào còn khi mà không sử dụng thì mình tháo ra đây có một con ốc ở ngay phía trên này này đấy, mình vặn để khóa lại đấy đầu ra nó bằng inox luôn ngay trước phần miệng ra thì có những cái phần gấp mép như thế này tác dụng của cái phần này là bà con khi sử dụng là mình à, có thể cuốn một cái à, ống vải vào đây để trực tiếp hứng cái phần mà nguyên liệu nó được nghiền ra như kiểu mà à, ngô ngô hạt hoặc là các loại hạt à, khi mà mình nghiền nhỏ ra thì sẽ có một cái ống vải ở cuốn vào đây để tránh cái trường hợp mà nguyên liệu mình nó văng ra lung tung thì nó sẽ ha, bị hao đi cái phần à, nguyên liệu đấy thì à, bà con về sử dụng mình chú ý những cái phần này đây còn khi mà không sử dụng thì mình để thái chuối hoặc là thái rau bèo thì mình tháo ra Đấy, còn nghiền thì mình bỏ vào đây bên trên nó cũng có một cái phần tay cầm này Đấy, mình dắt vào như thế này dắt vào thì khi mà chú ý à, bà con dắt vào thì à, đảm bảo nhá nhìn thật kỹ là những cái phần này nó kín khít này nó không bị hở thì khi mà nó đã kín khít rồi thì bà con bạn con ốc này vào Đấy, siết chặt nó lại Đấy, toàn bộ máy thì à, nó thiết kế cũng khá đơn giản thôi Đấy, sau đây thì tôi sẽ cắm điện vào cho bà con cùng xem cái nguyên lý hoạt động của nó đây đấy, thì bà con chú ý đây, siết. khi sử dụng là bà con phải siết chặt bao ốc này nhé đấy tránh cái vườn trường hợp ờ, vặn nó lỏng lẻo quá thì nó không an toàn siết chặt vào Đấy, cũng khá dễ thôi mình vặn bằng tay không là được tại vì trên này nó thiết kế những cái phần ờ, tay ờ, tay để khi bà con sử dụng nó vặn này nó dễ dàng hơn chứ không phải là những cái cơ sở khác thì thiết kế kiểu thô sơ thì nó làm một con ốc thôi thì nó sẽ à, mất thêm cái công đoạn và con lấy cờ lê để vặn còn à, bên điện máy cường lên là thiết kế thêm một phần uh, tay vặn như thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn đấy còn sử dụng thì bà con cắm điện cắm trực tiếp điện vào thôi đôi dây cu loa đôi nên là tốc độ vòng quay cao thì à, đảm bảo được cái việc nghiền cũng như là bầm à, nó được mịn hơn Đấy, thì à, bà con khi sử dụng thì chú ý là mình nghiền hoặc là bầm những nguyên liệu riêng rẽ ra nhé đấy như sử dụng như kiểu mình nghiền ngô xong rồi thì mình chỉ nghiền ngô thôi thì tất cả những nguyên liệu ngô thì mình vớt ra đấy xong vệ sinh qua một lần xong rồi mình muốn nghiền ốc thì mình sẽ bỏ ốc vào xong rồi lấy hết ốc ra rồi xong vệ sinh rồi mình mới thái cỏ thái thái chuối để đảm bảo được cái uh, năng suất cũng như là đảm bảo được cái uh, đầu ra nguyên liệu nó được chuẩn hơn Đấy thì bà con có nhu cầu mua cái máy uh, nghiền băm nghiền đa năng uh, 3 trong 1 thì có thể liên hệ bên uh, điện máy Cường Linh địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đấu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì hoàn phố thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm Đấy, máy thì được chuyển đến tận nhà và bảo hành cho bà con 12 tháng Đấy, nên cực kỳ yên tâm Đấy, chân thành cảm ơn